đây là nội thất của bếp đây tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại test những tính năng của bếp để các bạn xem phía dưới và đằng sau của bếp thì tôi cũng đã bọc lưới lại cẩn thận rồi để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào cắn phá dây điện bếp thì cũng có hai cái đầu chia lửa được làm từ inox này hai đầu chia lửa nắp hai đầu chia lửa được làm từ nắp để các bạn có thể nắm rõ hơn những thông tin của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn xem thì chúng ta cũng có thể bấm vào nút phụ đề tiếng Việt ở phía bên dưới chức năng an toàn đầu tiên của bếp tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này thì tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên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 khả năng chính làm tắt lửa chỉ có thể là gió thổi qua và làm tắt lửa mà thôi nên nơi nào quảng cáo chống trào là quảng cáo không đúng với chức năng thật sự của bếp ở đây thì sau khoảng 5 giây bếp của tôi đã khóa ra kèm theo một tiếng uh, ờ, bíp dù công tắc vẫn còn đang mở nè bếp thực hiện chức năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công nè chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi uh, nấu nước cạn nồi với chức năng này thì tôi sẽ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 đây là cái tính năng tiết kiệm ga rất là hay của bếp ga nội địa nhật Bếp bên phải của tôi đã khóa ga trước tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nhiệt độ là bao nhiêu nhiệt độ bếp bên phải là 295 độ Bếp bên trái cũng đã chuẩn bị khóa ga rồi bếp bên trái hơi nóng hơn 300 ờ, độ rồi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 để tăng cái ờ, gọi là chiều dài cho viên pin á thì các bạn bẻ hơi cong một đầu của lên đây phía cực dương của nó bên kia giao cho các bạn chúng ta làm dấu sẵn rồi dấu trừ là cực dương và dấu trừ là cực âm và dấu cộng là cực dương nè cực dương nó có những cái lỗ nhỏ này các bạn thấy không chúng ta móc vào đây như thế này thôi rất là đơn giản mục đích là để tăng chiều dài cho viên pin nó thôi nó vừa với hộp pin thôi chứ không có gì hết sau đó chúng ta lắp vào hộp pin hộp pin thì uh, trong học pin nó có hai cái ký tự hình dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài là biểu tượng cho hai cực chúng ta lắp đúng pin y chang như vậy luôn để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép trong hộp pin này, Đây. các bạn chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực đó, thứ nhất thì pin sẽ không có hoạt động được còn nếu các bạn để lâu ngày quá thì pin sạc nó sẽ hỏng luôn ở đây lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi các bạn sử dụng pin sạc á, để biết được cái lượng ờ, pin của chúng ta nó còn nhiều hay ít các bạn có thể nhìn vào cái chấm đèn ở đây đèn nó sáng đỏ lên ở đây nó không có tắt nó cứ sáng đỏ hoài luôn tức là pin nó đã yếu hoặc là khi mà các bạn đang sử dụng chúng ta có thể nghe vào cái tiếng đánh lửa của isen nó làm việc ví dụ nó đánh nhanh mạnh mạnh như thế này tức là pin nó còn nhiều nó yếu và nó chậm dần nó chậm dần đi qua từng ngày á, thì nó là pin nó sắp hết chúng ta nên cắm sạc vào bên phía tay trái thì chúng tôi làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc này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 thì ở bên bên phải của nó thì có chức năng rang này đây chức năng rang khi tại vì que cảm biến này nè tôi giới thiệu á nó quảng cáo tôi tôi quảng cáo nó là nó tiếp xúc với nhiệt độ từ 250 độ trở lên thì nó sẽ khóa ga để cho an toàn chống cháy nổ nên khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao nóng hơn 300 độ C thì chúng ta bật bật bếp lên chúng ta bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây đây để nó sáng đèn lên và nó kêu bíp bíp thì ờ, cái que cảm biến nó sẽ tự động tăng cái mức hạn của nó từ 250 lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao mà không có so, lo sợ cái que cảm biến nó kìm hãm nhiệt độ nữa Ngoài ra thì bếp này nó không có chức năng hẹn giờ để các bạn có thể hẹn giờ nấu hoặc nướng những món ăn mà cho chúng ta biết trước cái thời gian chính của nó thì chúng tôi cũng có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ sử dụng với bếp giá là 80.000 một cái nếu mà các bạn muốn mua sử dụng thì các bạn có thể mua kèm cái này thì cái này là có thể giúp các bạn uh, nấu nướng hẹn giờ được rất là đơn giản chúng ta chỉ việc lấy dây sạc ra chúng ta cắm vào cái thiết bị này rồi chúng ta cắm vào ổ điện thôi cái này các bạn hẹn giờ tối đa được cho nó là 90 phút ở đây tôi sẽ để về mức nhỏ nhất một phút thôi để thử chúng ta bật bếp lên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 với hợp ờ, hợp tác với Nhật Bản hoặc là Việt Nam hợp tác với các nước châu Âu mà thôi ngoài ra nó đều có xuất xứ ở Việt Nam hết như cái tôi đang giới thiệu là được xuất xứ ở Việt Nam và được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đấy cái thiết bị hẹn giờ nó đã hết giờ nè các bạn thấy không khóa ga công tắc đang mở ngoài ra chúng tôi cũng có bán các dòng pin nội địa Nhật như thế này đây là pin zin nội địa Nhật theo bếp về